tất cả chỉ là ý nghĩ Tác giả Aloha Tuấn Tập 2 Nguồn gốc của mọi khổ đau Chương 29 Nghiệp là gì? Vậy nghiệp là gì, thưa ông? Nghiệp là từ ngữ cổ xưa để nói về sự hiện diện của năng lượng hiện hữu tại tâm thức. Một cách dễ hiểu hơn được không? Ngay lúc này, ông đang có một sự thắc mắc và sự thắc mắc đó nằm trong tâm thức của chính ông. Nó có năng lượng sống của chính nó. Năng lượng sống đó gọi là nghiệp. Tổng quan và vĩ mô hơn thì nghiệp có nghĩa là năng lượng hiện hữu dao động trong tâm thức của chính ông và có 3 trường hợp cụ thể như sau Trường hợp thứ nhất Nếu năng lượng động loạn thô trượt nặng nề Tức là nghiệp nặng Nghiệp nặng thì tạo ra khổ đau và bất an Và tạp niệm không ngừng trong tâm hồn của ông Trường hợp thứ hai Nếu năng lượng nhẹ nhàng, tinh tế, thanh thoát Tức là nghiệp nhẹ Nghiệp nhẹ thì tạo ra sự nhẹ nhàng của tư tưởng và tâm hồn Ông chỉ có những tính cách tốt đẹp, tấm lòng rộng mở tâm trí im lặng và không có dao động miên man không ngừng nghỉ. Trường hợp thứ ba, tâm thức chỉ còn năng lượng nguyên thủy, tức là đã sạch nghiệp. Hết nghiệp thì trí sẽ thanh tịnh đến tuyệt đối. Từ đó hình thành nên sự thông thái nhờ vào việc tiến hóa nhận thức trong sự thanh tịnh tuyệt đối đó. Tâm sẽ cực an, cực lạc, các thể nghiệm của sự giác ngộ hình thành. Tình yêu thương và lòng biết ơn tràn ngập bản thể, không thể diễn tả hết trạng thái tuyệt vời ấy được Vậy từ đâu mà nghiệp được hình thành? Hãy xem lại sơ đồ của quá trình sáng tạo ra vũ trụ Cội nguồn tạo ra nguyên năng Nguyên năng sinh hóa ra năng lượng hiện hữu Từ đó vật chất khởi sinh Trước khi hạt vật chất đầu tiên của vũ trụ được hình thành Thì vũ trụ trải qua hai lần sáng tạo Lần sáng tạo thứ nhất là tạo ra nguyên năng. Đây là một quá trình tự động hoàn toàn mà không cần duyên khởi. Sự hình thành một cách tự động mà không cần đến bất cứ nguyên nhân nào. Lần sáng tạo thứ hai là nguyên năng bắt đầu quá trình sinh hóa và hình thành ra năng lượng hiện hữu. Năng lượng hiện hữu này, từ ngữ cổ xưa dành cho nó gọi là nghiệp. Sau khi nghiệp được hình thành, nó bắt đầu quá trình sáng tạo cuối cùng, đó chính là hình thành ra vật chất vậy sự hình thành của nghiệp là có duyên khởi mọi sự hợp thành của vạn vật đều do duyên khởi mà tạo tác chỉ trừ nguyên năng là sự sinh hóa tự nhiên mà không cần đến bất cứ nguyên nhân nào hình thành tại sao phải dùng từ nghiệp mà không phải là từ ngữ khác từ nghiệp là một từ vựng xuất phát từ Phật giáo đã có cách đây hơn 2.000 năm. Trước kia, vì từ vựng và ngôn ngữ học còn chưa được phát triển như ngày nay Từ vựng năng lượng chưa được ra đời Vậy nên sử dụng từ nghiệp để chỉ bản chất của sự sáng tạo ra vật chất Tại sao ông biết đến những điều này? Từ sau khi ta giác ngộ, mọi sự thấu hiểu nó tự đến Có phải nghiệp là tượng trưng cho những gì xấu xa sẽ đến? Nghiệp bao gồm hai khía cạnh Nghiệp lành thuận nghiệp tức là năng lượng tạo sự thuận lợi trong cuộc sống nói chính xác hơn nghiệp lành để nói đến các từ trường năng lượng rất tích cực giúp tốt cho chính mình và cho người khác mang lại nhiều điều tốt lành cho nhân gian nghiệp lành biểu hiện ra các hình tướng tấm lòng thiện nguyện tư tưởng cho đi tư duy triệu phú cách nghĩ tích cực một vấn đề sự phấn đấu và dấn thân trong cuộc sống khát vọng vươn lên niềm đam mê yêu thích công việc Suy nghĩ trước sau chu toàn Nghiệp dữ, nghịch nghiệp Hay còn gọi là nghiệp chướng Chướng ở đây nghĩa là chướng ngại Tức là năng lượng mang theo trở ngại trong công việc, trong cuộc sống Nghiệp chướng đến từ các nguồn năng lượng tồn động lâu ngày trong tâm thức Hoặc lây nhiễm từ tâm thức của người khác Nghiệp chướng biểu lộ ra các hình tướng Tạp niệm, dòng thác suy tưởng không ngừng Không chủ đích, sự bất an của tâm tính cách nóng tính hay bức xúc, cáo gắt, ích kỷ, nhỏ mọn, đầy sự nặng nề trong nội tâm. Nghiệp có tuân theo quy luật nào không, thưa ông? Bản chất của nghiệp là năng lượng hiện hữu trong tâm thức. Mà đã thuộc về năng lượng hiện hữu thì sẽ tuân theo quy luật hiện hữu. Cũng đồng nghĩa với việc nghiệp sẽ tuân theo ba quy luật chủ đạo đang vận hành trong tâm thức. Một, quy luật nhân quả 2. Quy luật hấp dẫn 3. Quy luật lượng đủ chất đổi Vậy nghiệp xấu tác động như thế nào đến cuộc sống? Sẽ tạo ra tâm bất an, trí miên man, vọng tưởng không ngừng, trí không sáng suốt, người trở nên u mê, ám chướng, ngu muội. Những nguồn năng lượng thô trượt ấy nếu tích tụ lâu ngày trong tâm thức sẽ có tác động tiêu cực lên thân xác, từ đó tạo ra bệnh tật từ nhẹ đến những bệnh tật nan y, bệnh tật khó chữa lành. Làm sao để biết một con người nghiệp nặng hay nghiệp nhẹ thưa ông? Ném hòn đá nhỏ vào mặt hồ đang yên ả à, một cách thật nhẹ nhàng. Quan sát thấy các bước sóng nhỏ sẽ tạo ra và nhanh chóng kết thúc chu kỳ của nó. Còn nếu ném hòn đá thật to vào mặt hồ đang yên ả, à, quan sát thấy các bước sóng lớn sẽ hình thành và chu kỳ chấm dứt dao động sẽ trở nên lâu hơn. Vậy làm sao để biết được đã ném hòn đá to hay hòn đá nhỏ xuống mặt hồ? Chỉ cần quan sát sóng sẽ biết được Sóng mạnh đồng nghĩa đã ném đá to Còn sóng nhẹ đồng nghĩa đã ném đá nhỏ Giờ hãy quan sát lấy nội tâm của một con người Nó cũng như trường hợp bên trên vậy Nặng và nhẹ ở đây là biểu trưng cho sự dao động thăng hoa của năng lượng Chỉ cần quan sát lấy cái thần biểu hiện tại tâm tính của một con người có thể biết được nghiệp nặng hay nghiệp nhẹ. Nghiệp nặng thì biểu hiện nội tâm càng động loạn, tâm trí càng hoang mang, stress, căng thẳng, áp lực, bấn loạn, suy tưởng vọng động không ngừng nghỉ. Nặng hơn nữa thì biểu hiện là sự trầm cảm. Nặng hơn nữa thì điên loạn, mất ý thức, người u mê ám chướng và đầy tiêu cực bám vây. Các tính cách thì sân si hay bức xúc, nóng tính, ganh ghét, hơn thua, đố kỵ, thù hằn hay để bụng, độc ác, vân vân. Nghiệp nhẹ thì biểu hiện ra nội tâm nhẹ nhàng, tinh tế, trí không vọng động tạp niệm nhiều, tâm không bất an bấn loạn, có sự thanh thoát trong lời ăn tiếng nói, có những tính cách tốt đẹp và tích cực trong cuộc sống. Tư tưởng cởi mở và không hơn thua so sánh, có tấm lòng bác ái và thiện lành, có lối tư duy tích cực và chủ động trong cuộc sống, lòng hoan hỷ và có nhiều niềm vui trong cuộc sống. Tuy nhiên, không có sự an lạc sâu thẳm trong tâm hồn. Cực sạch nghiệp thì tâm an lạc vô tận, trí thông thái vô cùng, người thanh nhẹ tự hư không, chân ngã, Phật tính hiển lộ rõ nét, biểu hiện ra thành các hình tướng nguyên năng như lòng yêu thương, tình yêu, sự biết ơn vô cùng với cuộc sống, bác ái vô lượng, thật từ bi và bao dung, sự chân thành, Đối xử tự nhiên người với người Không có một cái trí của sự hơn thua so sánh chỉ đạt mức thanh tịnh tuyệt đối Thực tại sống động từng phút giây Đó là gọi là giác ngộ Vậy làm sao để biết chính mình Nghiệp nặng hay nghiệp nhẹ Thưa ông Cũng tương tự như vậy Để biết được người khác nghiệp nặng hay nhẹ Thì quan sát nội tâm của họ còn để biết được chính mình nghiệp nặng hay nhẹ thì quan sát nội tâm của chính mình làm sao mà có thể nhìn thấy nội tâm của người khác sự thanh nhẹ của năng lượng tâm thức sẽ tạo ra một thể trí rất phát triển trí huệ phát triển sẽ giúp ông nhìn thẩm thấu xuyên qua sự dao động nội tâm của người khác vậy cách hóa giải nghiệp là gì thưa ông sử dụng thiền định cùng các kỹ thuật quán tâm quán trí sâu sắc nghiệp sẽ tiêu trừ ta đã dạy cho ông rất nhiều các kỹ thuật khác nhau từ đơn giản đến tối thượng thừa rồi đó Hãy kiên trì và ráo riết thực hành Với tín tâm đủ lớn Thì công đức tu tập sẽ đến với ông Xin tạ ơn ân sư Không có chi Bản chất của căn cơ tâm linh của một con người là gì? Và có phải nghiệp sẽ thể hiện lên căn cơ tâm linh của một người? Để ta lấy ví dụ gần gũi trong cuộc sống để ông hiểu hơn nhé. Ở ngoài đời, nếu ông sinh ra trong một gia đình bề thế giàu có và địa vị Người ta sẽ gọi ông là Nhà người này có căn có cơ Hoặc nhà người này có căn cơ dữ dội Căn cơ lớn Vậy ý nghĩa của từ căn cơ Có nghĩa là nền tảng có sẵn Nền tảng định sẵn trước Và khi có nền tảng có sẵn trước Thì đồng nghĩa về việc phát triển Và thăng tiến trong tương lai sẽ dễ dàng Và thuận lợi hơn người khác rất nhiều Tương tự như ngoài đời Ý nghĩa của từ căn cơ tâm linh thì đồng nghĩa với việc tâm thức của người đó đã có những nền tảng của sự thanh nhẹ năng lượng. Nên các thể trí và tâm đã tiến hóa ở một ngưỡng nhất định nào đó, cho phép người đó thấu triệt những minh triết một cách nhanh chóng hơn những người khác. Căn cơ càng cao, tức là nền tảng có sẵn rất vững chắc và đầy sự thanh nhẹ về năng lượng tâm thức, nên trí đã thông thái, tâm đã an lạc trước đó căn cơ càng thấp, tức là nền tảng có sẵn rất hạ căn, thô thiển đầy u uất, động loạn trong cả trí lẫn tâm. Người căn cơ thấp cấp cần một sự nỗ lực thanh tẩy năng lượng mạnh mẽ mới tiến hóa lên nền tảng căn cơ cao được. Thưa ông, nghiệp có mang tính lây lan từ tâm thức này qua tâm thức khác không? Bản chất của nghiệp là năng lượng hiện hữu tại tâm thức. Đã là năng lượng thì sẽ có sự chuyển động, vận động sự vận động của năng lượng ấy khi thoát ra khỏi vùng không gian tâm thức nó đang ngự trị thì sẽ lây lan ra thế giới bên ngoài. Lấy một ví dụ dễ hiểu hơn trong cuộc sống để cho ông thấy. Ví dụ thứ nhất, ai đó mang một sự bức xúc trong nội tâm và tục tiểu trong lời nói để mang lên mạng xã hội xả ra bằng những status đầy tiêu cực và than trách. Khi ông vô tình đọc những nội dung đó thì nội tâm ông cảm thấy khó chịu và bức xúc lây. Điều đó biểu hiện sự lây lan nghiệp thô trượt từ tâm thức của vật chủ qua tâm thức của ông rồi đó. Ví dụ thứ hai, ông có một người bạn có lối sống tiêu cực và anh ta đang có những áp lực, căng thẳng, bức xúc rất lớn về gia đình và sự nghiệp của mình. Anh ta xin gặp ông để trò chuyện tâm sự. Khi hai người gặp nhau, anh ta bắt đầu kể lể những bức xúc dồn nén trong lòng của anh ấy cho ông nghe. Nghe xong những câu chuyện của anh ấy, ông từ một người đang an lạc Tự dưng tâm ông trở nên khó chịu bức xúc sau khi nghe tâm sự của người bạn Sự biến đổi từ sự thanh nhẹ trong nội tâm sang sự nặng nề Đó chính là biểu hiện của việc lây lan nghiệp thô trượt từ người bạn của ông Đó là kết quả của việc có những mối quan hệ kém chất lượng Ví dụ thứ ba Trên Internet đầy rẫy những thông tin tiêu cực Cướp, giết, hiếp dâm, lừa đảo, vân vân Và có một nghịch lý rằng Tâm trí con người họ cảm thấy sự kích thích trong việc tiếp xúc với những thông tin mang các nguồn năng lượng động loạn ấy. Sự yêu thích đọc thông tin tiêu cực của con người chính là vì có sự tương quan giữa khối khổ đau bên trong họ với những thông tin tiêu cực. Các khối khổ đau bên trong họ cảm thấy được thỏa mãn, được nuôi dưỡng và chiều chuộng khi chúng được tiếp xúc với các khối khổ đau tương tự với chúng, đang hiện diện tại tâm thức của người khác. Ví dụ thứ tư, nếu ông có cơ hội được gần gũi một chân đạo sư Thì năng lượng tỉnh thức của vị ấy sẽ lây lan sang ông Tạo ra sự tiến hóa tâm linh và thức tỉnh nhanh hơn trong tâm hồn ông Đó gọi là tâm truyền tâm Nhưng không phải ai cũng may mắn gặp được người giác ngộ Ví dụ thứ năm Nếu ông có cơ hội tiếp xúc và học hỏi trong một môi trường toàn những người giàu có và thành đạt Thì năng lượng tích cực đó, tức là nghiệp lành sẽ lây lan qua tâm thức ông nó sẽ làm biến đổi tâm và trí Rồi một ngày Ông cũng sẽ có lối tư duy, cách suy nghĩ, cách giải quyết công việc Giống như những người giàu có thành đạt mà ông hay tiếp xúc mỗi ngày đó Rồi ông cũng sẽ giàu có và thành đạt như họ Đã hiểu được lời ta nói chưa? Dạ, hiểu được rồi ạ à. Hiểu được rồi thì hãy ghi nhớ ba điều sau Một, tránh xa những con người tiêu cực dòng thông tin tiêu cực, môi trường sống tiêu cực để tránh việc lây lan của những năng lượng thô trượt hay còn gọi là lây lan nghiệp. hai Gần gũi những con người thiện lành, tốt bụng. Nếu có cơ hội gần gũi những con người tỉnh thức, bậc giác ngộ thì hãy luôn tận dụng những khoảnh khắc hiếm hoi tuyệt vời đó. ba Dấn thân trong việc quan sát nội tâm, thiền định sâu sắc để tự hóa giải các khối năng lượng tồn động sẵn hoặc bị lây nhiễm từ người khác. Mỗi ngày và mỗi ngày hãy kiên trì và dấn thân mạnh mẽ. Vận mệnh con người có phụ thuộc vào nghiệp định sẵn của người đó không, thưa ông? Có thể nói như vậy. Vận mệnh con người phụ thuộc vào năng lượng tâm thức người đó. Năng lượng tâm thức chuyển động theo quy luật hiện hữu. Quy luật hiện hữu chuyển động và mang những thứ tương ứng đến với tâm thức người đó. Từ đó hình thành ra số mệnh con người. Do vậy, có thể nói vận mệnh của một con người phụ thuộc vào ba yếu tố chủ lực. Một, nghiệp định sẵn, tức khối năng lượng tồn động sẵn có. Hai, nghiệp lây nhiễm, thị hiện từ môi trường sống xung quanh. Ba, có đạt được sự thấu hiểu sâu sắc về sự chuyển động trong tâm thức của chính mình hay không? Nếu đạt được sự thấu hiểu sâu sắc về chuyển động trong tâm thức của chính mình, thì sẽ thay đổi được vận mệnh, đúng chứ thưa ông? Sự thấu hiểu sâu sắc về các nguyên lý hoạt động tâm thức sẽ giúp cho ông được ba điều. Một, biết được cách thanh tẩy năng lượng tồn động, tức là nghiệp định sẵn. Từ đó nâng cao rung động năng lượng. Hai, né tránh các tác động tiêu cực từ xã hội để tránh ô nhiễm tâm thức. Ba, làm chủ được tâm trí hoàn toàn. Ba điều này sẽ làm thay đổi vận mệnh. Xin tạ ơn ân sư. Chương 30 Nghiệp cá thể, nghiệp quần thể và nghiệp thức toàn nhân loại Liệu một quốc gia có nghiệp của riêng nó không, thưa ông? Nghiệp thì bao gồm nghiệp cá thể và nghiệp quần thể. Nghiệp cá thể là sự thị hiện năng lượng hiện hữu trong tâm thức riêng của cá nhân một con người. Từ đó tạo ra tính cách cá nhân riêng của người đó. Nghiệp quần thể bằng tổng năng lượng tâm thức của tất cả các cá thể cộng lại. Trong nghiệp quần thể có các hình thái rất dễ gặp như sau. một Nghiệp của gia đình gồm các thành viên gia đình là tổng năng lượng đang hiện hữu trong tâm thức chung của gia đình đó. Từ đó tạo ra các văn hóa riêng của từng gia đình, lối suy nghĩ riêng, cách sinh hoạt riêng, cách họ đối xử với nhau. Trong một gia đình, nghiệp càng thanh nhẹ thì các thành viên gia đình ai cũng nhẹ nhàng thoải mái trong tâm hồn. Họ yêu thương và giúp đỡ lẫn nhau, cùng giúp đỡ nhau thành công trong cuộc sống. Không có các hình tướng tiêu cực của nghiệp xấu như hơn thua lẫn nhau, ganh ghét, đố kỵ lẫn nhau Con cháu trong gia đình luôn hiếu thảo với ông bà cha mẹ Tạo ra một gia đình nề nếp và thành công Trong một gia đình nghiệp càng nặng Thì các thành viên trong gia đình xích mích, lục đục Họ không có tình yêu thương lẫn nhau Thể hiện với nhau bằng sự hơn thua, ỷ lại và không đùm bọc lẫn nhau Tạo ra các hệ lụy của xã hội như Bạo lực gia đình, ly hôn, con cái không nên người Thứ hai nghiệp của vùng miền Rất nhiều cá thể Hàng trăm nghìn cá thể Là năng lượng đang hiện hữu Trong tâm thức chung của vùng miền đó Như nghiệp của thành phố A Thì bao gồm toàn bộ năng lượng tâm thức Của những con người sống tại thành phố này Và năng lượng tâm thức của họ Quyết định đến văn hóa của vùng miền đó Ví như một vùng miền mà tính cách con người ta rất thoải mái, thoáng đãng và có sự chân thành trong cách đối xử lẫn nhau. Điều đó thể hiện cho nghiệp vùng miền đang rất thanh nhẹ và rất tốt. Còn vùng miền nào mà con người ở đó cù lần, đau khổ, đối diện với nhiều tai ương, bệnh dịch, họ sống với nhau rất thủ đoạn, không chân thành và đầy sự ích kỷ trong tâm hồn, thì đồng nghĩa nghiệp vùng miền đang rất nặng nề. Cần có sự thanh tẩy năng lượng và hóa giải trong khu vực đó và lấy gốc rễ từ việc thay đổi tâm thức cá nhân của từng người trong khu vực đó thì tính cách của vùng miền đó sẽ thay đổi được. Tại những vùng miền mà trường tâm thức của dân chúng sống nơi đó rất thanh nhẹ thì thường sẽ sản sinh ra người tài năng và đức độ. Thứ ba, nghiệp của quốc gia hàng triệu, hàng trăm triệu cá thể là tổng năng lượng đang hiện hữu trong tâm thức chung của tất cả dân số quốc gia đó. Nghiệp của một quốc gia mà thanh nhẹ đến đâu thì con người nơi đó càng phát triển ở nhiều các lĩnh vực và phương diện khác nhau, từ kinh tế, chính trị, xã hội, văn hóa, đời sống, vân vân. Năng lượng thanh nhẹ chuyển động theo luật hấp dẫn và mang lại những điều may mắn đối với dân tộc trong quốc gia đó. Tinh thần dân tộc đó trở nên đầy tình thương, sự chân thành, tấm lòng bác ái, sự mạnh mẽ và dấn thân trong tư tưởng. Năng lượng tâm thức của những lãnh đạo trong một quốc gia là biểu hiện của nghiệp hiện tại của quốc gia đó. Nếu một quốc gia mà lãnh đạo của họ đang trong sự bảo thủ, thù hằn, đóng cửa, phân biệt chủng tộc, quan liêu, thủ đoạn, vân vân thì quốc gia đó nghiệp đang rất nặng nề. Khi năng lượng tâm thức của toàn bộ dân tộc trong quốc gia đó thay đổi, thì tự khắc lãnh đạo của họ sẽ thay đổi một cách tự nhiên. Khi một quốc gia bắt đầu thay đổi và lột xác về năng lượng tâm thức, cũng có nghĩa là nghiệp đang chuyển mình, thì nó sẽ bắt đầu bằng các hình thức. Một, chiến tranh, có thể là nội chiến hoặc ngoại xâm. Hai, giáo dục tư tưởng đạo đức đúng đắn, thuận theo tự nhiên. Tại mỗi quốc gia, tính cách chung và tư tưởng dân tộc của từng quốc gia cũng khác nhau. Đó chính là biểu hiện sự khác nhau trong năng lượng tâm thức. Và khi năng lượng tâm thức của toàn bộ dân tộc trong quốc gia đó thay đổi, cũng có nghĩa là nghiệp lực đất nước thay đổi, vận mệnh của cả quốc gia đó đang bắt đầu biến đổi. 4. Nghiệp của châu lục, châu Á, châu Âu, châu Phi, châu Mỹ, châu Úc, hàng tỷ cá thể là tổng năng lượng đang hiện hữu trong tâm thức chung của tất cả quốc gia trong khu vực đó lại. Nghiệp lực châu lục nó sẽ biểu hiện ra nền tính cách và văn hóa chung của khu vực đó. Do vậy, ông sẽ thấy được tính cách và nền văn hóa của châu Á khác với người châu Âu, châu Âu khác với châu Phi. Sự khác nhau trong rung động năng lượng tâm thức sẽ hình thành nên những cách hành xử khác nhau, hệ tư tưởng khác nhau, những quan niệm khác nhau về cuộc sống. Nghiệp của địa cầu, nghiệp của toàn nhân loại hàng tỷ và chục tỷ cá thể là năng lượng đang hiện hữu trong tâm thức chung của tất cả con người trên hành tinh này. Nghiệp nhân loại chuyển động theo quy luật hiện hữu và quyết định đến mọi chuyển biến trong sự tiến hóa nền văn minh nhân loại. Nền văn minh nhân loại có thể bị hoại diệt và xóa sổ nếu năng lượng tâm thức con người trở nên động loạn dữ dội sẽ gây ra thù hằn và chiến tranh cùng khắp địa cầu. Chết chóc, tai ương, bệnh dịch sẽ bao phủ theo sự chuyển động của luật hấp dẫn nếu nền tâm thức nhân loại bị ô nhiễm quá nặng nề bởi những lối sống vô ơn với tạo hóa và bại hoại đạo đức, những bậc tỉnh thức hoàn toàn, những sứ giả của tạo hóa sẽ được sinh ra trong các thời kỳ đại mạt Pháp để hướng dẫn cho nhân loại cách hóa giải nghiệp lực tâm thức bằng sự thanh tẩy các ô uế trong tâm hồn do vô minh mà hình thành. Kiếp nạn của nhân loại đến là lúc lực nghiệp được tích trữ qua vài chục năm, hàng trăm năm và thậm chí hàng ngàn năm trước đó đã tích trữ đủ. Qua thời gian, những năng lượng tâm thức ô uế được tồn động qua nhiều thế hệ và truyền lại. Khi sự tích trữ đủ sự ô uế của năng lượng, thì kiếp nạn của nhân loại bắt đầu hình thành. Nó thì hiện bằng chiến tranh giữa các quốc gia, chiến tranh thế giới, tai ương, dịch bệnh. Quá trình của chiến tranh, tai ương, dịch bệnh, đó chính là sự gột rửa năng lượng của tự nhiên. Khi năng lượng quay lại sự thanh nhẹ của chính nó, thì tức khắc chiến tranh tai ương dịch bệnh sẽ qua đi và bắt đầu một chu kỳ mới. Trong những giai đoạn đại kiếp của nhân loại, những bậc thiện tri thức sẽ tránh được bởi sự che chở của trường năng lượng thanh nhẹ trong tâm thức của chính mình.